đừng chê trách đàn ông nữa vì đây là ba tật xấu kinh điển của phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ thường ca tháng về chồng mà quên soi xét lại bản thân mình. Trên đời không có ai hoàn hảo và phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ cũng có người tốt và người chưa tốt, cũng có người hiểu chuyện và người chưa hiểu chuyện. Trên hết, phụ nữ Việt Nam thường mắc các tật xấu to đùng dưới đây nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại để thay đổi. 1. Thích chê chồng mình đi khen chồng người. Không chỉ đàn ông mới đứng núi này trong núi nọ, thực tế phụ nữ mới là người mắc căn bệnh này nặng hơn. Phụ nữ xem những điểm tốt của chồng mình là hiển nhiên phải có, nên chỉ chăm chăm soi mói vào những điểm chưa tốt của chồng. Chồng làm chính chuyện hay thì chẳng mấy khi khen, xem đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Nhưng chỉ cần chồng làm một chuyện chưa tốt thì phụ nữ sẽ càng nhằn mãi không dứt, xem đó là chuyện ghê gớm quan trọng. Vì vậy mà chẳng mấy khi phụ nữ Việt Nam khen chồng. Không khen chồng mình, nhưng lại thích khen chồng người khác. Thường xuyên so sánh từ cái nhỏ đến cái lớn. Phụ nữ quên rằng người đàn ông nào cũng có những tật xấu riêng của họ. Chỉ ai ở cùng mới phát hiện ra được. Còn nhìn bên ngoài thì không thể đánh giá hết. Không khéo người chồng mà bạn đang chê mỗi ngày lại là soái ca trong mắt mấy cô hàng xóm, đồng nghiệp đấy. hai thích hy sinh quá đà và bắt người khác phải ca ngợi, mang ơn mình. Hy sinh là đức tính tốt của phụ nữ, nhưng hy sinh đúng cách mới thể hiện được sự tinh tế và tự chủ. Người biết hy sinh đúng cách sẽ cảm thấy thoải mái trước những gì mình cho đi, và người nhận cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam lại tự vẽ nên cho mình một kịch bản cuộc đời hết sức khốc liệt và khuôn khổ. Họ tự ép mình hy sinh quá đà, tự ép mình không được sống cho bản thân, rồi sau đó mong muốn được chồng con mang ơn, ca ngợi và tán thưởng. Nếu không như ý, họ lập tức đau khổ, buồn tuổi. Trường hợp gặp phải anh chồng không khéo miệng, nói ngay, ai bắt em phải hy sinh rồi giờ than khổ, thì nguy cơ bùng phát mâu thuẫn càng khốc liệt hơn. Điều này giống như chồng con của bạn chỉ cần bạn cho 5 đồng mỗi ngày nhưng bạn cứ hành hạ thân xác để cho họ những 15 đồng. Sau đó bạn muốn họ biết ơn bạn, ca tụng đức hạnh bạn. Kỳ thật, chỉ cần 5 đồng là chồng con bạn đã vui vẻ rồi. Bạn có thể chừa 10 đồng còn lại cho chính mình. Tất cả đều vui vẻ và chồng con bạn vẫn cảm ơn bạn như thường. 3. Càm ràm quá nhiều, chỉ trích quá nhiều. Phụ nữ nói nhiều đã là điều kinh khủng, nhưng càm ràm và chỉ trích thì vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, đó là thói quen của phụ nữ, cũng là thú vui của phụ nữ. Phụ nữ sẵn sàng tha thứ, bao dung và chấp nhận mọi cái xấu từ chồng, nhưng vẫn không ngừng càm ràm và chỉ trích. Điều này làm đàn ông hết sức bất mãn và cảm thấy vợ mình thật sự ích kỷ, nhỏ nhen. Nói đúng lúc và ngừng đúng lúc sẽ khiến đàn ông nể sợ và quý trọng phụ nữ hơn. Thực ra, chính phụ nữ cũng chẳng chịu nổi khi ai đó càm ràm chỉ trích bên tai họ suốt ngày hãy ngừng lại ngay trước khi những người ở bên cạnh bạn bị phát điên